nhà chào cả nhà nhé chuyến xe không đồng tiếp tục đi phát quà cho bà con À, có thêm 300 à, kg bún nha gạo mì trứng đồ đầy đủ hôm nay là đủ đồ chơi và kèm theo là có thêm 300 à, kg bún nữa của bà con hỗ trợ ở đường Đại Thám thành Thơ đang mưa lâm găm em đây chùa tích dưới anh đậu sát lên trên đi rồi tại vì xe xe xe bún với kia để làm sao đậu cặp cặp cặp lên chỗ chống ờ xích lên chảnh chút xíu để cho tụi nó quẹo qua rồi đậu sát bên đó đi để cho xe nó cho nó quẹo vô rồi anh em mình uh, chích rồi nha bạn mới tiêm một mũi à rồi <coughs> đây nè xe đó lui lại để đó mà lui lại ve lại chùa này nè đây là có kèm theo bún nữa nè nha bún rồi gạo mì trứng đồ đầy đủ rau củ quả đầy đủ giờ mình à, sẽ ghé lại à, gửi cho bên à, cô cô Chí ở chùa Bủ Trì hồi nãy Phúc có điện thoại thì cô xin một ít bún với lại rau để cho mấy mấy bé mấy bé mồ côi đây dùng rồi lấy rồi cái nước suối á bịch bún này của cô nè bịch đậu bắp bịch bún nhiêu bạn anh bịch bún ginh bịch bún xuống đi ginh đi rồi để nổi với lại ginh hết nước suối xuống luôn Ê, độ góp góp để đi để để để dạ con chào cô gửi mười mấy bịch luôn á con cũng không nhớ nữa mười mấy ký á dạ bữa nay đi sớm ghé cô trước để cho mấy bé dùng luôn dạ với à, lấy cô 10 10 10 bịch nữa đi ờ à. đó trọng có gầu lan dưa leo này là mình à, à, ăn nước tương với bún là ngon luôn đó cô <laughs> rồi vậy con đi luôn nha cô chí dạ dạ Rồi giờ mình ờ, sẽ vòng lên ờ, hẻm 287 ờ, Trần Quang Diệu Ê chạy sau lưng đó nha hẻm 287 Trần Quang Diệu ngoài gạo mì trứng rau củ quả thì hôm nay có thêm bún nữa dòng lại hẻm 287 á điện đi hôm nay anh em mình ờ, không ờ, không có phun đi phát tuy nhiên ờ, phát thì mình cũng hỗ trợ à, cho mỗi bạn bận đồ thêm đồ bảo hộ để cho đảm bảo an toàn cho mọi người dòng lại luôn á điện cái nữa 287 Trần Quang Diệu nha Lại là Trần Quang Diệu Chưa thoát khỏi hẻm này Con đường này Quá trời bà con cầu cứu ở trên đường này Hỏi đi đường nào Luôn luôn dạ chúc sức khỏe mọi người nha ờ, Nguyễn Thông chạy tới cuối đường là thấy hẻm 287 quẹo vô tới chút không tổng rồi ok đi đường Nguyễn Thông hả ờ, lên xin với chú về nhà rồi anh em mình ờ, đang đi lên đường Nguyễn Thông nha cuối đường Nguyễn Thông sẽ có cái chốt à, của hẻm 287 bọc qua bên ờ, Trần Quang Diệu đi thẳng lên ờ, Võ Văn Kiệt luôn đi mình gọc đi đường bên kia sớm vô nghe không đeo tới hai khẩu trang luôn nghe anh ơi đi Nguyễn Thông Nguyễn Thông nha Nguyễn Thông ừ. Nguyễn Thông Nguyễn Thông hẻm uh, ờ, 287 Trần Quang Diệu nhưng mà đi từ đường Nguyễn Thông vô tới cuối đường bạn hỏi mình à, sao xe ngoài đường đông vậy anh để chút xíu nữa mình chặn đầu xe là mình hỏi người ta sao chạy xe ngoài đường đông vậy nói chứ sao mình biết thì <laughs> bạn hỏi mình mình cũng không sao biết thì bạn thấy xe ngoài đường đông vậy bạn hỏi mình sao vậy sao mình biết thì mình thấy xe đông vậy thì mình biết xe đông thôi còn da không luôn á chị tuột hết 5 kg rồi đó lên ký thì lâu mà tuột lẹ quá <coughs> anh em à, vừa mọi người vừa mỗi người ăn một cái à, bánh bao xong viên phước thì chưa ăn nha chút nữa phước mới ăn sau đây nè muốn coi xe không cho coi xe nè giờ này có lẽ là 5 giờ thì nhiều ờ, chỗ đi làm á người ta về đó ở trên có chốt mà thì mình quẹo qua đường người ta sang đèn đỏ đâu mình quẹo đường ta quẹo rồi mình đi ra lên Nguyễn Thông mình đi đường uh, ra, ra đi đường Đồng Văn Cống ra đi ha chỗ này xíu nữa mình quẹo qua đi dạ chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha đây quẹo đây tim rồi bạn ơi đội mình tim rồi nha bạn dạ chào bạn Thanh Nguyễn anh em mình à, vừa ghé bên chùa Mũ Trì Mậu Thân gửi à, một ít à, rau đậu bắp với lại bún cho bên chùa để cho mấy bé dùng uống bữa nay thì ờ, có được tới 300 kg lần do một cái nhóm cô chú gì đó ở đường ờ, Đề Thám hẻm 33 gửi tặng cho bà con mình ngoài ra thì anh em mình hôm nay cũng có đem theo gạo mì trứng sữa rau củ quả nói chung là bữa nay đầy đủ đồ này có củ qua nữa rồi ờ, bầu bí dưa leo đậu bắp rau lan hành khổ qua cho dịch nó qua ngò gai à, ờ, ngò gai nữa khổ qua cho dịch qua qua qua cho mau qua khổ Thank <laughs> you. trên đường ờ, Trần Quang Diệu nhưng mà hồi đó anh em mình ờ, đi hướng bên ờ, Nguyễn Thông vô tới cuối hẻm sẽ có một cái hẻm 287 là cái chốt sau của hẻm khu đó thì theo như bạn kia nói là có các cụ vé số đồ nhiều vé số cụ già với người lao động đang trong khu phong tỏa rồi không tiền bạc gì hết chung là giờ đâu đâu cũng khổ một bài ca mà nghe là quen thuộc thì có duyên ở đâu thì anh em mình tới đó quẹo quẹo phải đi quẹo trái đi quẹo trái đi mình ra đường cách mạng 8 quẹo trái đi quẹo trái đi ra chỗ cây xăng đó rồi ờ, đó qua cây xăng đó quẹo gió lẹ rồi quẹo xong quẹo phải ra đây ra hướng trường Bùi hữu nghĩa xong mình lên cái mạng 8 sẽ quẹo qua bên Nguyễn Thông cho đâu cho hoài vậy em ờ, ngân heo gì đó mới cho cái bẹp hôm qua hôm kia gì bữa nay xin nữa em khoai lang nữa kèm vô cho mọi người củ hoa bầu bí ngò gai hành rau lan dưa leo đậu bắp một bịch đúng rồi đó bạn à, phạm hưng của đâu cho hoài hẻm ba hôm qua mới cho rồi bạn ơi ba hôm qua mới cho rồi cho đâu cho hoài vậy khu nào à, mà gieo duyên qua rồi thì nếu mà có cho lần hai thì cũng phải lâu dữ lắm mới quay lại chứ à, đâu phải mà mới cho hôm qua hôm nay rồi cho nữa cho vậy biết nhiêu cho đủ với lại đâu phải trách nhiệm mình là phải à, nuôi nguyên cái hẻm hoài đâu mình chỉ là người vận chuyển gieo duyên thôi chia sớt ra cho những nơi chưa từng nhận sẽ đến với lại mình à, cũng đi để chia sớt cho nhiều bà con khác chứ không thể tập trung một hẻm mà cho hoài được Dạ đúng rồi ạ, hẻm ba hôm qua làm cho hết nửa xe luôn ạ Dạ em đang đi lên ờ, chỗ đường Nguyễn Thông à, hẻm 287 đúng rồi này nọ cái chốt hôm ờ, qua chia sớt nhau mùa dịch đi các bạn ơi hôm qua mình đã có rau ăn rồi có đồ ăn rồi thì ờ, mình gán nhịn vài bữa để chừa cho cô khác rồi quẹo well. để em xuống em xin vô chính xác bạn Yến Châu liên hệ khu vực địa phương để được hỗ trợ thêm rồi xích lên đi xích lên xích, lên xích lên xíu để mà em nói dạ em ờ, xin vô em gửi ờ, quà ngay cái chốt ở hẻm 287 á cuối đường dạ rồi vô chốt ngã tư đúng rồi cuối đường còn chiếc xe trắng nữa ờ à, sao chiếc đó sắp tới rồi sắp tới rồi ở trong à, đường Nguyễn Thông này à, cô chú anh chị nào à, còn đang mắc kẹt ở trong khu phong tỏa này thì nhắn tin lên đây luôn nhé sẵn chiến ở Phước gửi luôn nhé hôm qua thì cũng có gửi một số ở trên đây nếu ngay chỗ khu phong tỏa nếu mà còn sót nữa thì mọi người cứ việc nhắn tin trên này nha tiện thì Phước sẽ gửi luôn còn đặc biệt là những chỗ mà gửi rồi thì Phước sẽ không gửi nữa nhé <coughs> Phước chỉ đi gieo duyên cho những người chưa từng nhận được cúi đường hay rồi ok em đợi nhé ra từ hồi bữa ờ, hồi bữa ờ, covid ờ, dịch đó, phong tỏa cách cả tháng này phước chưa có nghe có ca nào mà chết đói chết hết trơn á đúng không quý vị chưa có ca nào mà thông báo lên là chết vì đói chứ nên các bạn các bạn thật sự cũng nhiều bạn cũng làm quá vấn đề đói quá trời mấy gà không ai hỗ trợ gì đói sắp chết lên chết xuống mà thật sự ra nếu mình không ghé bữa đó qua ba ngày sau thấy bạn cũng vẫn kêu như vậy nữa tất nhiên là chưa có chết cái đó là nói chuyện chơi nói vui thôi nha chứ uh, cái duyên mình tới thì tự động nó sẽ tới à dán cầm cự được hay lúc nào hay lúc đó dạ cái đó thì em nói cho vui vậy thôi nhưng mà nói nghe nghe nói thì thấy nó cũng uh, vừa vui mà vừa đúng lời thật mất lòng rồi đây hẻm 87 đây ủa là vô trong hay là vô hẻm 287 luôn vô 287 luôn ve lại ve lại vô 287 sẽ có chốt phong tỏa tới nè ở đây là mình nhìn vô đây thì thấy chưa thấy chốt đó chắc chưa có ra được bị phong tỏa trong là chạy vô hẻm 287 luôn hả chị rồi rồi dạ. rồi rồi ok dạ chị xuân trinh thật sự các ngân hàng đổ mà đây cái ATM đồ họ vẫn mở mà tâm đi à, Cần Thơ mình à, đang chi à, quét à, uh, chi quét test nhanh tất cả để uh, chi quét F0 ngoài cộng đồng mong là sau đợt này trong vòng khoảng một gì 10 ngày nay 10 ngày này nó sẽ ổn định lại hết tất cả giảm xuống còn được chỉ thị 15 cũng đỡ mình có thể uh, buôn uh, có thể uh, mở ra được kinh doanh nhỏ và mang về được 287 287 sao không thấy chốt ta 287 21 mới tới này Dạ đúng rồi mình ăn cơm với muối nó cũng vẫn sống được à. Nói chung là hồi xưa năm ờ, năm 1945 vậy Phước đã từng nghe một cái nạn đói đó đói còn dữ hơn giờ nữa mà họ vẫn vượt qua được mà trái phải quẹo quẹo đâu nữa trời thấy chốt đâu hôm bữa có bạn kia rồi nhắn tin với uh, sinh phước uh, hai mẹ con em khổ quá trời uh, đói gần cả tháng nay em nói chạy chạy đói cả tháng nay mà hai mẹ con sống được hay gì vậy chắc thành tiên luôn rồi quá xong cái quay qua chửi phước gì làm từ thiện gì nói chuyện vô duyên vậy em khổ em mới xin anh vậy mà em nói tại em xin nhưng mà em nói chuyện thấy nó không đúng sự thật em nói em đói gần cả tháng nay hai mẹ con đói khổ sở cả tháng nay anh mới hỏi em lại là khổ đói cả tháng nay mà sao em sống được hay vậy sống bằng gì rồi quẹo phải tới rồi tới rồi rồi xong cũng bị chửi luôn nhiều khi mình thắc mắc cũng ngộ và một số bài đăng của các bạn trên mạng nữa thật ra đăng quá làm quá cái vấn đề cả tuần nay đói không có ăn gì hết quá trời nhiều vấn đề mẹ con em khổ lắm cả tháng này đói không có gì ăn hết trơn anh chỉ nói lời câu cả tháng này chắc hai mẹ con em thành tiên rồi đó anh thấy cũng có chết đâu sao em than dữ vậy nó quay qua chửi mình nè rồi tới ở đây phải không ạ ai bạn nào là đại diện là mấy cô này là đại diện chung với em luôn á hả dạ, rồi vòng vòng ở sớm hả dạ. rồi vậy em xin là cho ai khu của em nằm ở đâu trong hẻm trong nữa đúng không rồi vậy à, mười à, mười à, mười tám phần đưa một bịch bún đưa một bịch bún ba chục kg xuống với lại kèm theo 18 phần hả rồi rồi à, 10 18 bịch rau ờ lấy bình bốn ba ký xuống để anh, anh đọc từ từ rồi đem xuống đây à, ấy góp góp góp kìa kìa cái coi chừng gớt bún nha coi chừng gớt một bịch kìa ở đây là 30 ký bún nè về rồi em à, chia ra nha em chia ra rồi anh à, đã phát ở gì phát ra một người một một ký luôn rồi đó rồi có gì thì gia đình nào nhiều thì em gửi hai bịch à, lấy anh thêm Rồi coi đủ từ từ à, Đưa 18 phần mì luôn Mì với trứng 18 phần Đủ rau chưa? Dạ Rồi hai bịch rau nữa Đủ, đủ mì trứng chưa? 18 phần 18 phần Rồi à, Lấy à, rồi xong rồi thêm à, 10, 10 bao gạo nữa anh gửi em 18 phần nhưng mà anh gửi em 50 kg gạo nha về chia cho mọi người nha lấy 10 à, 10 à, bao gạo 50 kg tại này có bún rồi bún thì mình có thể dùng được à, hai ngày luôn á rồi qua sau mình ăn tiếp gạo yeah. mỗi phần là sẽ gồm à, một bịch à, rau củ quả à, mì với trứng rồi gạo do 18 hộ bữa nay có bún nữa nên Phước chỉ gửi kèm theo 50 kg gạo rồi về chia ra người chắc có được 3 kg để dùng rồi rồi rồi ok rồi rồi đem vô được rồi đó của em xong rồi đó 18 phần rau 18 phần mì với trứng bịch à, bún 30 kg về mình chia ra gia đình nào nhiều thì lấy 2 kg gia đình nào ít thì 1 kg nặng dữ lắm á bún nặng ai chung băng ờ, chung nhóm với chị thì xin chị nhớ ờ, kỹ đúng nha đúng để một hồi nữa rồi lộn rồi mất gạo dạ cái đó từ từ để giải quyết xong đi cô ơi chứ giờ đừng con chỉ giải quyết ở trong khu phong tỏ thôi cô dạ mình ở ngoài mình còn đi tới lui được phòng trọ nào mấy mấy phòng mười phần phải không rồi vậy để anh để góc này bên đây à, 10 phần à, mì trứng 10 bịch rau rồi rồi rồi ok rồi dạ cái này để cho mấy cô này kinh về đi từ từ con giải quyết tới nè em đem qua để ở đây nè đơn giãn cách ra đi mi rồi để 10 phần đi rồi chưa từ từ coi hai bốn sáu tám mười à, bỏ lấy một uh, lấy uh, à, 10 bịch bún luôn 10 bịch bún với uh, 25 kg gạo dạ dạ dạ từ từ từ từ từ từ đi để giải quyết cho mấy người mà này hết rồi rồi ok tại nhiều anh nói thật ra nhiều người xin quá giờ là anh gói cho anh nhận anh đọc không có hết tin nhắn rồi qua qua bàn đó em đem em kinh gạo qua nha với uh, bún nữa 10 bịch bún nữa rồi qua về bển rồi em kia mọi người chia ra nha dạ, dạ. bữa nay thì ăn bún với nước tương đỡ đi có rau đầy đủ á dạ dạ để từ từ giải quyết chị này xong rồi từ từ từ từ mọi người đứng giãn cách rồi đi từ từ từ từ đi hồi nữa em gửi cho không sao rồi không không, không có gì đâu đừng có bu vô bu vô nữa nguy hiểm nữa lỡ có gì chéo cái nữa rồi bị cách ly chắc cỡ 3 tháng luôn á <laughs> dạ rồi chưa đưa mà để 10 bún cho rồi ở đây 10 bịch bún nữa rồi phát giùm anh nha 10 bịch bún nữa người ký bún luôn rồi cô ở đây là cô đi mình nên phải không rồi lấy cho cô một phần lấy ờ, cho cô ờ, một bịch bún ờ, phần rau mì trứng với lại 5 kg gạo luôn cô ở với ai hai người hả rồi rồi cô nè để đi nè cô qua cái bàn nè cô rồi tiếp một phần y chang vậy nữa rồi từ từ từ từ để em tự giải quyết đừng có lôi ra nữa nhiêu đủ rồi đừng có kéo bày kéo phái ra nữa rồi gia đình một gia đình kéo hai ba người nữa rồi là cho họ là còn khu khác nữa hộ gia đình đại diện thôi rồi cái này của ai của ai ưu tiên người lớn tuổi trước đi cụ già làm sao kìa cụ cụ đó có nhận không bà lên nhận đi bà xong rồi chở xe đạp về bà ưu tiên cho bà cụ đó trước đi anh cho bà chở xe đạp về đi rồi xong rồi tới phần anh rồi thêm phần gì nữa rồi thêm phần nữa rồi tôi cứ lại lên phần nữa phần nữa vậy đi rồi tôi rồi tới là nấu đỏ này nè ờ, đứng xa đi rồi xong rồi rồi xong rồi gì cái này mà rồi rồi rồi ùa lại quá trời rồi lấy anh xuống 10 phần uh, 10 1, 10 phần bún với uh, à, 10 phần rau 10 phần mì trứng đi ginh một bịch bún 30 kg xuống luôn á xong rồi ginh bịch bún 30 kg xuống luôn rồi để để đi để đi từ từ từ từ để để để để dưới đi để dưới đi từ từ rồi từ từ để để nguyên đi để chắc lại đây đi rồi, ờ, từ từ mà lên lấy rồi để đó đi lấy xong giờ lấy bao lấy bịch bún à, ba ba mươi kg xuống luôn ờ à. ừ, không có vậy lấy mấy bịch nhỏ đi nó có mấy bịch nhỏ lẻ ngoài cũng được nữa lấy mấy bịch nhỏ lẻ ngoài đi ừ ôi quá đông rồi giờ kéo qua hết sớm rồi cái nhà trọ nào mà của cái bé nào nãy đâu rồi 10 phần nè rồi kinh về đi không biết em biết đúng không nghe đúng không đúng không đúng ở chọn phải không rồi rồi ginh xuống anh 50 ờ, kg gạo đi 10 bao gạo nữa rồi quá đông rồi con chỉ phát ờ, xếp hàng vậy thôi chứ giờ ờ ủa cô ngoài đây nè cô ngoài đây đâu có đâu cô ngoài đây không có cô con đang gửi con đây mà đâu cô ra đi hồi chút xíu nữa con tính con nó nói cô nãy giờ cô đứng xa xa con ra đi trời ơi nhiều khi con nói chuyện ra rồi một hồi người ta nói con mắc dạy con đã giữ khoảng cách rồi mà cô nhào nhào lên con hoài rồi đó mạnh ai nấy lấy luôn thôi để đại xuống hai bao gạo nữa đi rồi xong rút để đại hai ê để đại xuống mấy bao gạo nữa đi rồi đó ai lấy được đó lấy đi rồi qua cô qua đây con gửi cô một phần nè hồi nãy giờ cô đứng đợi hoài đúng không để nó con nói từ từ con phát là con sẽ phát cô cứ dành trong đó làm chi với người ta nè con gửi cô gửi cô bao gạo luôn với một cái bịch rau nữa rau nữa gửi con rồi đó xong rồi đó đó hồi cũng có phần thôi rồi rút xe ra, kìa dạ. vậy lấy cho cô này phần đi lấy bịch bịch bún nữa rồi lấy cho cô bịch gạo luôn đi rồi nè cô rồi vậy ha lấy giùm con nha rồi cứ ngoài đi phần phần nè lấy một, một, một, một phần nữa đi số đó dạ rồi rồi rồi rồi ok như được rồi nè rồi nó chạy xe gao đi mất tiêu luôn rồi rồi ok nha rồi nó chạy xe gao đi rồi ôi lại kệ có gì dùng đó đi ha thôi cái này phát tới mơi luôn mà không hết nữa cút quá trời trên 18 nãy giờ phát đây chắc cũng cỡ uh, ờ, 50 phần rồi đó cái này là một hồi nữa là phát nữa là cũng ờ, không có nhiều cũng không đủ chứ ùa ra quá trời rồi vừa để xuống là nhào lại rồi thua thôi rút cái gì à, quẹo cái bé nãy xin 10 phần ở bọc hẻm bên kia là cho rồi luôn rồi 10 rồi 10 18 rồi nãy giờ phát lẽ lẽ là như 50 phần ở đây rồi ờ dòng về hẻm 300 cách mạng 8 đi lấy đồ ở cô nào đâu chạy lên đi cô nào mới nói gì đó ở đâu coi xin được chỗ thôi tự nhiên bị chửi luôn tự nhiên bị chửi luôn ở đây phòng tỏ sao không cho thì đứng bị chửi luôn có người xin có người xin chứ tự nhiên bị chửi luôn đáng xẹt sao tự nhiên ờ, có bả có đâu tự nhiên má đứng ra ba chửi luôn ở đây phong tỏ cho gì ờ, ngộ vậy kỳ vậy phát cho từ thiện kỳ vậy tánh kỳ vậy bó tay thiệt chứ không tính quay lại nói ủa rồi trách nhiệm của con là phải cho cô hay gì tính nói một câu vậy luôn đó mà thôi ờ, kỳ lắm chán thiệt chứ em ba trăm cách bạn tám còn là gặp thứ gì không ok đi giúp người giống như với trách nhiệm vậy ờ, mà cô ấy có có, có bị phong tỏa đâu <laughs> tự nhiên cổ không bị phong tỏa rồi cổ nói sao ờ, còn bà đứng ngay nguyên cái nhà trà bá giờ đứng ở ngoài chợ nói khơi khơi khơi ở đây đã bị phong tỏa là sao cho ở đây kỳ vậy tư thiện kỳ vậy cổ hãy ba trăm anh ghé lấy đồ chứ không có phát đồ em ơi anh ghé ờ, lấy đồ hồi nãy anh ờ, ăn đẳng phải không ăn bún không ăn bún rau không đang chật hả gì đó hả rồi à, tưởng ăn bún rau em gửi bún rau gạo rồi dạ xong rồi à. em nói xong là xong rồi nói qua cái là thôi à không có nghĩ gì nữa hết vẫn quan hỷ cho cũng ờ, phải uh, cũng phải suy nghĩ nữa chứ đâu phải cho đại cho vô tội vạ đâu tại vì thật ra này là tiền cũng của mạnh thường quân mà bây giờ cho cho hết luôn cũng được giờ tại vì cho hết luôn thì xong rồi thôi mình về sớm khỏe nữa nhưng mà mình nếu mình nghĩ lại thì còn rất là nhiều người khổ họ chưa nhận được gì cứ cho thì xuống để đó rồi mạnh ai nấy lại lấy lấy xong tăng một năm phút là xong cho lẹ lắm nhưng mà mỗi phần cô chú anh chị nghĩ nó đâu phải ít đâu rau củ quả rồi mì trứng rồi gạo rồi bún nữa cũng của mạnh thường quân họ họ vô từng bịch bún vô 300 bịch bún á họ ngồi nguyên cái xóm họ ngồi họ vô từng bịch bún rồi vô từng bịch rau vô từng uh, hộp uh, hộp dịch hay là gói mì chứ đâu phải là có sẵn đâu dạ cảm ơn luôn anh này dạ em cảm ơn nha Rồi Diệu Phước xin phép tắt máy cái nha Chút nữa có Diệu Phước sẽ lại livestream tiếp sau ạ à.